Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. À, rất nhiều anh chị à, trao đổi rằng AZFIN thì hay cập nhật toàn những à, blue chip à, mà không thấy các cái cổ phiếu gọi là midcap hay penny thì thực tế là chúng tôi cũng cập nhật khá nhiều cái cổ phiếu midcap đặc biệt là các cái cổ phiếu mà nhận cổ tức ví dụ như là Phước Hòa, Đồng Phú, HND, QTP, à, NT2 vân vân đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi thêm về một cái doanh nghiệp mà nó vừa có tính ổn định nhưng lại vừa có tính chu kỳ rất là nhiều thì à, đó chính là cổ phiếu à, đạt phương thì à, chúng tôi cho rằng là cái việc đạt phương là đã đa dạng hóa cái hoạt động kinh doanh nó sẽ giúp đạt phương vượt qua những cái khó khăn trong tương lai gần à, đầu tiên là về cái à, dòng tiền thì do là hạch toán à, doanh thu bất động sản nên dòng tiền kinh doanh lại suy giảm thì cái câu này nghe có vẻ rất buồn cười nhưng nó lại là một thực tế thì dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Đạt Phương đâu đó giảm 416 tỷ. Đó, nó cho thấy rằng đây chính là đặc thù của cái ngành nghề kinh doanh này. Tức là các cái bất động sản của dự án Casamia 1 thì Đạt Phương đã bán trong năm 2021 thì đến năm 2022 thì họ hạch toán doanh thu vào đó. Thì ờ, trước đó nó sẽ để ở cái phần nợ phải trả, tức là người mua trả tiền trước, người mua trả tiền trước ngắn hạn. Thì khi nó hạch toán thì cái phần này nó giảm rất mạnh. Thì từ đó làm cho cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty này giảm 416 tỷ. À, tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của công ty này dương 17 tỷ. Nó cho thấy là về cơ bản từ đầu năm nay thì à, ờ, đặt phương hạn chế cái việc đầu tư mở rộng các cái dự án của mình và thực tế cũng đúng là như vậy các dự án bất động sản thì vẫn tập trung vào cả Casamia 1 và Casamia 2 thì cũng đang gọi là chuẩn bị thôi cũng chưa đầu tư nhiều đúng không? rồi tiếp theo là các dự án thủy điện thì đã đi vào hoạt động từ trước rồi rồi tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động tài chính là dương 84 tỷ. Thì nguyên nhân đến từ do cái công ty này cũng tăng cường vay nợ thêm một chút uh, phụ giúp cho các cái hoạt động kinh doanh của mình. Tiền thuần thì giảm 315 tỷ. Đó, nhìn qua cơ cấu dòng tiền thì nó cũng không được đẹp lắm. Đặc biệt là đối với một doanh nghiệp mà có cái uh, nợ cũng tương đối cao như Đạt Phương này Tuy vậy thì chúng tôi đánh giá là về cơ bản rủi ro về tài chính của nó cũng gần như là không có. Thì nguyên nhân vì sao chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến đánh giá sức khỏe tài chính của cái doanh nghiệp này. Thì à, lợi lợi vay của cái doanh nghiệp này là lớn sẽ khiến chi phí lãi vay tăng trong nửa cuối năm 2022 cũng như là các năm tiếp theo 2023, 2024. Thì à, chúng ta có thể thấy ở đây tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty này khá cao 135.8% Tức là với vốn chủ sở hữu 2.096 tỷ thì nợ vay lên tới 2.847 tỷ. 47 tỷ. Nếu trừ đi các khoản tiền tương đương tiền cũng như đầu tư tài chính ngắn hạn thì khoản nợ vay ròng của công ty này khoảng 87,8%, ờ, nó cũng khá thấp so với trong quá khứ rồi. Đúng không? Nó khá thấp. À, cái tỷ lệ chiếm dụng vốn thì khá thấp do cái việc là công ty đã hạch toán cái doanh thu lợi nhuận à, của mảng bất động sản thì thành ra khoản chiếm dụng giảm rất mạnh bên cạnh đó thì cái mảng xây dựng thì cũng bị chịu cũng khá khá khiến cho cái uh, tỷ lệ chiếm dụng vốn khá thấp thì điều này nó diễn ra khá là uh, thường xuyên đối với các cái doanh nghiệp mà có mảng kinh doanh là mảng xây dựng thì uh, Đạt Phương thì vẫn trả cổ tức tiền mặt hàng năm cho các cái cổ đông uh, có sự tăng trưởng đều qua các năm thì uh, nhìn vào đây và đánh giá về cái dòng tiền vân vân thì chúng tôi đánh giá rằng là nợ vay lớn về cơ bản là có áp lực cho cái doanh nghiệp này nhất định và làm tăng cái chi phí lãi vay trong tương lai. Tuy vậy thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái việc gọi là doanh nghiệp này có khó khăn quá về tài chính không thì chúng tôi cho rằng là sẽ không khó khăn quá đâu ạ bởi vì các cái cơ cấu các khoản vay chúng tôi xem thì thấy rằng là nó cũng khá dài và cái việc áp lực trả ờ, nợ và lãi hàng năm thì nó cũng vừa phải và thêm một điều nữa để có thể giúp cho Đạt Phương vượt qua chính là việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và chúng ta sắp đánh giá ở đây. Thì à, về kết quả kinh doanh thì chúng tôi đánh giá trong 9 tháng tăng trưởng tốt nhưng có thể giảm trong quý 4 2022 và 2023 kết quả kinh doanh khả năng cao là sẽ giảm. Đấy, nguyên nhân là gì? Lát nữa chúng ta sẽ theo dõi. Còn đánh giá 9 tháng thì doanh thu tăng 44,95%, lợi nhuận gộp tăng 18,67% và lợi nhuận ròng sau thuế thuộc cổ đông thì tăng 13,04% thì cái uh, à, ờ, ROE hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu cũng khá cao hơn 20% thì tức là sinh lời cũng khá tốt cho cái doanh nghiệp này cho cái doanh nghiệp này thì để đi chi tiết cụ thể hơn đánh giá về tình hình kinh doanh thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, giải phẫu về kết quả kinh doanh từng thành phần như sau à, thứ nhất là doanh thu mảng xây dựng là lớn nhất 1.304 tỷ phải nói là về cơ bản nó chiếm hơn một nửa cơ tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mà cái lợi nhuận gộp thì nó rất mỏng có 90 tỷ thôi tuy tăng gần gấp 3 lần năm trước nhưng mà về cơ bản 90 tỷ lợi nhuận gộp này thì trừ đi các cái chi phí quản lý rồi vân vân rồi nợ vay rồi bị uh, chiếm dụng vốn từ mảng này thì về cơ bản nó đóng góp gần như là không có gần như là không có thứ hai là mảng doanh thu điện thành phẩm thì uh, lớn thứ ba sấp xỉ với mảng bất động sản 449 tỷ tăng 56,45% so với cùng kỳ năm 2021 do cái lượng lượng nước tốt và thủy điện à, vào hoạt động hiệu quả đó, thì cái lợi nhuận gộp của mảng điện này mang lại lớn nhất 338 tỷ. Và hãy lưu ý rằng mảng điện này mang lại lợi nhuận tốt như thế này. Và cái các cái chi phí quản lý vận hành vân vân của nó lại rất thấp. Thế thành ra lợi nhuận sau thuế của nó đóng góp rất cao, phải nói trên 50% cho Đạt Phương trong cái năm này, cho cái năm này. Đó. Đó. Tiếp theo là chúng ta có thể thấy là cái điện doanh thu tăng 56% nhưng lợi nhuận gộp thì tăng tới 78,84% là một cái cứu cánh cho đạt phương trong cái việc gọi là à, hoạt động kinh doanh cũng như trong cái việc là không lo ngại nhiều về các cái khoản nợ bởi vì mảng điện mang lại cái dòng tiền rất là tươi rất là à, tốt đó mảng điện đặc thù là mang lại dòng tiền rất đều đặn bởi vậy cho nên đạt phương tuy có vay nợ nhiều một chút nhưng mà không lo ngại cái vấn đề khả năng trả lãi và gốc là do cái mảng thủy điện này đấy Tiếp theo mảng bất động sản thì doanh thu đạt 467 tỷ giảm 20,71% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận uh, bất động gộp bất động sản thì cũng đạt có 236 tỷ giảm 29,13%. Thì nguyên nhân chủ yếu là do cái doanh nghiệp này trong cái uh, nửa cuối 2022 về cơ bản bán hàng tương đối khó khăn cái dự án Casamia 1 thì họ bán gần hết tuy nhiên vẫn còn một chút họ chưa bán cái dự án Casamia 2 thì với cái tình hình khó khăn như này thì dự kiến là để việc bán thì nó phải lùi vào các cái năm sau các cái năm sau thì do đó là lợi nhuận từ mảng bất động sản là có sự suy giảm khá mạnh khá mạnh so với cùng kỳ năm trước như vậy tổng lợi nhuận gộp là 661 tỷ tăng 18,67% thì à, chúng tôi xin nói thêm về cái sở hữu bốn cái thủy điện tổng công suất tới 98 MW thì với cái lợi ích sở hữu theo tỷ lệ phần trăm thì lợi ích của cổ đông khoảng 65 MW thì hàng năm có thể mang lại lợi nhuận sau thuế cho cổ đông khoảng 200 tỷ. Thì mảng bất động sản thì sở hữu khoảng 220 chủ yếu ở Quảng Nam. Ngắn hạn thì khó khăn do bán hàng khó đúng không ạ? Bất động sản đóng băng nhưng dài hạn thì đây sẽ hứa hẹn là những cái nguồn uh, mang lại cái lợi nhuận đột biến khi thị trường bất động sản trở lại. Còn mảng xây dựng thì cạnh tranh rất khốc liệt, uh, hợp đồng phập phù và sẽ bị chiếm dụng lớn. Do đó là chúng tôi cũng không đánh giá cao cái mảng này mạng này thì trên đây là một cái bức tranh toàn diện về uh, đặt phương về cơ bản khi họ đã rất tốt khi định hướng được từ những năm trước để chuyển dịch dần một phần sang mạng điện có cái tính ổn định cao giúp công ty gọi là à, chống thanh khoản được những trong những cái thời điểm khó khăn đặc biệt là cái giai đoạn cuối 2022 và 2023 về dự báo kết quả kinh doanh 2023 thì mảng kinh doanh thủy điện sẽ vẫn tương đối tốt và kỳ vọng đóng góp lợi nhuận chính cho chính do lượng nước năm 2022 mùa mưa rất nhiều và tích trữ được nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng mảng thủy điện năm 2023 có khả năng là suy giảm một phần chứ không thể tốt bằng 2022 được. Tiếp theo là mảng bất động sản thì khó khăn hơn do lợi nhuận của dự án à, Casamia 1 đã và sẽ ghi nhận gần hết trong năm 2022. Nếu nhìn vào báo cáo tài chính có thể thấy là cái doanh thu chưa ghi nhận của nó chỉ còn ở 2-300 tỷ thôi thì nó có thể ghi nhận trong quý 4 này hoặc cùng lắm là quý 1 năm sau thì 2023 bất động sản thì có khả năng đóng băng thì do đó kết quả kinh doanh của công ty dự báo là sẽ không được tốt mà cho dù có bán được đi chăng nữa thì cái biên lợi nhuận của nó cũng sẽ không được cao như năm 2021 2022 thì do đó là mảng bất động sản sẽ giảm lợi nhuận mảng xây dựng thì kỳ vọng là đầu tư công có tốt hơn và các cái hợp đồng đặt phương gần đây ký thì cũng ổn nhưng mà nó sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể thì cái mảng trong ba mảng thì cái mảng xây dựng này kỳ vọng có khả năng giúp gia tăng lợi nhuận còn mảng thủy điện thì có thể giảm nhẹ mảng bất động sản thì chúng tôi cho rằng là lợi nhuận có thể giảm tương đối mạnh đó và có thể 2023 là lợi nhuận doanh nghiệp giảm so với 2022 xa hơn thì Đạt Phương là một doanh nghiệp về cơ bản có giá trị ví dụ như riêng mảng bất động sản thôi thì được định giá cũng cả đôi ngàn tỷ đồng rồi và có tiềm năng tăng trưởng khi thị trường bất động sản trở lại quý vị lưu ý như thế, yeah. như thế nhỉ có mảng thủy điện là tương đối tốt nhưng mà các mảng kia có tính chu kỳ rất mạnh đúng không ạ thì à, rủi ro và đánh giá đạt phương thì nợ vay của đạt phương là ở mức cao như đã nói khiến cho chi phí tài chính tăng khi lãi suất tăng cao áp lực trả nợ lớn trong cái điều kiện kinh doanh khó khăn nhất định à, rủi ro tiếp theo là thị trường bất động sản có tính chu kỳ cao do đó ảnh hưởng đến cái à, kế hoạch bán hàng hạch toán doanh thu và lợi nhuận của công ty và nó không được ổn định đều đặn đâu mà nó chỉ à, hạch toán mạnh vào những cái giai đoạn bản giao nhà thôi rồi mảng thủy điện thì phụ thuộc nhiều vào thủy văn của từng năm thông thường thì thủy điện cứ 2 năm tốt lại có 2 năm tương đối xấu đó, đó ờ, một hai năm thì Nalina thì một hai năm lại El Nino đúng không ạ mảng xây dựng thì đặc biệt rủi ro với cái biên lợi nhuận thấp trong khi nó có thể bị chiếm dụng vốn cho nên hiệu quả nó cũng không quá cao đâu trừ khi cái thị trường trở lại rất tốt đầu tư công mạnh xây dựng ấm ầm thì lúc đó mảng này nó sẽ mang lại cái kết quả tăng trưởng cũng rất nhanh nhưng mà trong các điều kiện khó khăn thì mảng này thì cũng khó về cơ bản nó tạo công ăn việc làm chính cho ờ, cán bộ công nhân viên và mang lại một phần lợi nhuận nhỏ thôi còn kết quả kinh doanh của đạt phương thì tuy uh, sẽ biến động rất nhiều như thế kia nhưng mà nhờ việc đa dạng đặc biệt là có lĩnh vực thủy điện từ đó khiến công ty bớt được cái tính chu kỳ trong kinh doanh một phần nào đó, bớt được phần nào thôi nhé. Và hiện nay với tháng 10 năm 2022 thì định giá Đạt Phương trở nên hấp dẫn với vốn hóa khoảng 1.600 tỷ, hơn 1.600 tỷ đồng thì à, thấp hơn so với định giá riêng cái mạng thủy điện. Tuy vậy thì cũng phải lưu ý đây là một cái cổ phiếu có cái tính chu kỳ lên xuống rất mạnh. Thế thành ra nó chỉ phù hợp với những nhà đầu cơ giá trị nhà đầu cơ giá trị khi người ta xác định được rằng à cái cổ phiếu này về cơ bản đã xuống về cái mức thấp thành công và nó bật trở lại chẳng hạn thì người ta có thể tham gia đầu tư vào nó chứ còn cổ phiếu này không hợp với việc nhà đầu tư tích sản nắm giữ 3 năm 5 năm 7 năm mà nó hợp với nhà đầu cơ giá trị đầu tư theo từng khoảng thời gian nhất định thì trên đây là những đánh giá của chúng tôi về à, một cổ phiếu Mipcap cũng rất là đáng quan tâm và đặc biệt được các nhà đầu cơ rất là thích thú bởi vì nó biến động rất là mạnh thì à, xin chúc à, quý vị